behind the bell. Knock two times. Sorry, I hmm. hit two times. Knock one. Alright. Okay. We're still here. Still here. Uh, another one at the back. Knock two. Uh, no, no. What, what? Oh, he's here. Ừ. okay okay Ok ok ok. Bia Yeah. cúp what mình cho một viên vào đầu vào vào vào vào vào giáp của nó nó cho một viên vào đầu của mình hay vậy nó nhìn đấy mình cũng ngon vậy nhở một viên một viên nữa ôi trời ơi con sâu này nó bắn tí nào ôi rồi cái tưởng thằng nào cũng như rồi à chả quá là món đất ở bên bên bên bên bên lũng bên kia kìa trời ơi mình cứ tưởng nóc thẳng trong nhà rồi mình cũng chất ký. rồi ơi behind the bell not too time sorry I ừ. hit too time Knock one. Alright. Okay. We're still here. Still here. Uh, à, another one at the back. Knock two. À, uh, no, no. Bốt, bốt. Ôi xìa. Ờ. Có được. Ok, ok, ok. Yeah. кет? Yeah. Fifteen, fifteen, fifteen. Follow me. Yeah. Street, street, street. Come Nice, nice. Okay, okay, Oh, no, no. Follow me. Follow me. Oh no. Hey, hey, hey. Oh, nice. Yeah. Okay. UV2. Okay. Two team on team on team. Yep.